hôm hôm nay sư xuống núi hả sư <laughs> tôi đang về về đức này đang về đức này dạ, dạ con thấy cảnh khác này biết sư xuống núi dạ. <laughs> dạ. à, con kính thỉnh sư cho chúng con bài pháp thoại hôm nay à sư dạ rồi cảm ơn bà con sư sư sư chỉnh dùm con cái à, cái hình máy của sư thẳng lại một chút tại vì nó nhìn nhìn dạ nhìn cái mặt sư minh kìa được dạ. chưa dạ dạ được rồi sư con cảm ơn sư tiếp nối cái um, đề tài của thứ hai tuần trước tiếp ừ, nối đề tài thứ hai tuần trước uh, tuần trước uh, tôi giảng về uh, tam mạch như tâm mạch rồi tuần này thì tôi lại nói về uh, một cái đề tài đây cũng tương tự tương tự nó cũng tiếp nối nó có nội dung tiếp nối đó là bàn về chữ tâm đó là tâm địa lấy mắt mình nhìn sơ qua đó lấy mắt mình nhìn sơ qua cái thế giới xung quanh mình ấy, thì mình thấy chúng sanh đó là thiên hình vạn trạng Ừ. chí sinh là thiên hình vận trạng ừ. Ủa? sao vậy chắc sư bấm cái gì rồi hình như cái uh, internet ở ở bên sư hôm nay nó hơi yếu anh Kiên ha à, tôi không không nghĩ vậy đâu biết tại sao vậy không chắc là sư vô lại bây giờ anh dạ yeah, see you lại ra anh bị gián đoạn kìa dạ dạ dạ ờ, trong bài giảng này tôi nói về cái chữ tâm địa tâm địa tức là uh, cái chữ tâm mà được được người ta gắn thêm chữ địa dạ, tâm địa là cái cõi đất nội tâm thì chung quanh chúng ta có vô số chúng sinh từ những loài động vật bốn chân rồi hai chân rồi nhiều chân và không chân rồi có những cái loại chúng sinh mà mình không có lấy mắt thường mình nhìn thấy được à, gom là nó nhiều lắm nhiều lắm. đặc biệt là ví dụ như mình thấy cái dân ờ, ở Á Châu dân Á Châu dân ở vùng nhiệt đới đó à, chỉ cần mình dở một cái tấm uh, gỗ hay là tấm tôn mà lên nó là ở dưới là biết bao nhiêu con mình đưa một cái xẻng một cái vá xuống đất đó là mình xúc lên là biết bao nhiêu cái sinh vật trong đó nhiều lắm chúng sinh nhiều lắm à, và mình thấy rằng là mỗi một cái chúng sinh như vậy đó nó có những cái ờ, đặc điểm sinh học nó có những cái tập tính sinh hoạt khác nhau và một người không biết Phật pháp đó, thì có người họ không nghĩ đó là chúng sinh ờ, không nghĩ đó là chúng sinh giống như mình ờ, họ không nghĩ vậy họ coi nó giống như là cây cỏ đất đá vậy thôi ừ, và kể cả có những người phật tử có biết chút chút ít phật pháp thì cũng họ cũng khó ngờ được là mấy cái con mà côn trùng li ti đó nó cũng có một cái thân phận à, y hệt như chúng ta vậy có nghĩa là sao có nghĩa là ngay bây giờ tuy nó nhỏ bé nó u mê nó không biết gì đó nhưng mà phải nói đó là nó có một cái chiều dày luân hồi trong quá khứ y hệt như chúng ta và nó có một cái tương lai cũng thâm thẳm đằng đẳng mịt mù y hệt như chúng ta vậy không? tức là cho dù chúng ta có là tổng thống mỹ hay là giáo hoàng hay là một con ruồi đi nữa thì một cái một cái quá khứ một cái quá khứ sanh tử cũng giống nhau giống nhau có nghĩa là cũng trồi lên lặn xuống y chang như vậy không à, rồi một cái tương lai sanh tử giống hệt nhau có nghĩa là nếu mà không có, là chấm dứt sanh tử bằng cái trí tuệ giác ngộ à, thì cái quãng đời còn lại chúng ta thì cũng thâm thẳm uh, vô cùng vô tận giống nhau ừ. và uh, cái quãng đường đó, đó nó được uh, uh, kéo dài thông qua một chữ thôi đó là chữ tâm ừ, thông qua một chữ tâm trong cái tâm thức mà ừ, còn mê mờ còn ngộ nhận còn vô minh còn tham ái còn phiền não ấy thì chúng ta chỉ có nước đi tới thôi chứ không có cái điểm dừng còn cũng một chữ tâm mà có tu tập ấy, à, thì chúng ta hy vọng có điểm dừng đây chính là lý do vì đâu này, lý do vì đâu mà bên thiền tông mà có cái bộ tranh gọi là thập một ngưu đồ ấy tức là cái hành trình tu tập à, tuệ quán nó chỉ là một hành trình của người đi chăn trâu thôi uhm, hành trình tâm mình nó là là, là, là, là, là, là giống như là một con trâu một con bò và hành giả thì là cái người mà dạy trâu dạy bò ừ, không để nó ăn lúa ờ, ruộng người không? cho nên cái đây toàn bộ cái hành trình sanh tử và giác ngộ nó chỉ nằm trong một chữ tâm tùy cách nói dầu có bị có người nói là à, chữ mê hay là chữ ngộ là đó nhưng mà cũng gom, gom lại nằm trong một chữ tâm ừ, tâm chính vì cái tâm ấy, nó dẫn mình đi ờ, về các cái ờ, đích đến thông qua các, hành trình dạ. khác nhau ừ. và nếu hôm nay mà tôi điểm là một số bài kinh ờ, mà về cái chữ tâm địa chắc các vị ngạc nhiên là không ngờ trong kinh nói về cái chữ, chữ tâm địa đó nó bao là như vậy ừ. à, trong kinh pháp cứu đó, Phật dạy giữa một cái người giữa một cái biển đời sanh tử bao la mà ai là người có cái trí tuệ giác ngộ ấy thì giống như là một cái người mà đứng trên lầu cao mà nhìn xuống thiên hạ bá tánh đang ở dưới chân mình vậy đó trong trường hợp đó cái cái tâm á, được hiểu như một lâu đài tâm được hiểu như một lâu đài vậy. À, trong kinh pháp cứu dạy như vậy rồi cũng có trường hợp cái tâm đó là một cái vũng sinh chẳng hạn như thế Phật ngày dạy rằng này các tỳ kheo có những người mà ta nhìn vào nội tâm của họ đó ta thấy họ còn có chỗ cứu được nhưng mà có người đó thì ta nhìn họ đó ta thấy họ không còn có chỗ nào để cứu cũng giống như một cái người mà bị lọt xuống cái hố phân à, gọi lọt cái hố phân mà họ lọt xuống mà họ chỉ lọt cái mắt cá tới đầu gối đó, thì còn cứu được à, họ lọt xuống ngang cái cái cái, cái thắt lưng đó, cứu được họ lọt xuống cái hố phân mà ngập lên tới ngực cứu được cái cổ cứu được ngang mặt họ cứu được à, ló lên một chọm tóc cứu được đó lên một nhóm tóc nhỏ cứu được nhưng mà họ không có ló lên cái gì hết thì Đức Phật không cứu được à, thì như vậy mình thấy rõ ràng là cái trường trường hợp này cái tâm nó được ví dụ cũng giống như là giống như là hố phân vậy đó uhm. và chúng ta biết rằng tùy theo tùy theo tùy theo các cái điều kiện tùy theo các cái điều kiện mà gọi là điều kiện tu học và mình có được hay không mà chúng ta có thể thể tu tập nội tâm mình được hay không điều kiện tôi học là gì trong bài giảng hôm qua cho lớp intensive tôi có nói cái cuộc luân hồi nó đáng sợ là bởi vì ừ, cái điều kiện để tu tập rất là khó là vì bốn lẽ thứ nhất là cái cái cái cái khuynh hướng mà bất thiện của mỗi người nó quá mạnh quá mạnh mạnh hơn cái thiện à, mà vì đâu vậy là vì cái thứ hai là tại sao vậy là bởi vì khi mà khuynh hướng nó quá mạnh đấy khuynh hướng bất thiện nó mạnh đấy thì uh, cái người lành đó, nó ít hơn người là người ác cho nên cái bạn lành đó, nó khó kiếm hơn bạn xấu và minh sư thì hiếm hơn tà sư đó là điều thứ hai đáng sợ cái thứ nhất là cái ác luôn luôn mạnh hơn cái thiện và từ chỗ đó nó dẫn đến cái là uh, là người xấu nhiều hơn là người tốt và minh sư thì ít hơn là tà sư cho nên là mình uh, là dẫn tới cái thứ ba là mình rất dễ ờ, đón nhận những cái hướng dẫn sai lệch hơn là những hướng dẫn đúng đắn dầu là mình là một phật tử dầu là mình có đi học đạo nhưng mà cái cơ hội để mà mình tiếp xúc với những hướng dẫn mà chính xác hiếm phải nói là hiếm vì sao vì vì rất là nhiều lần tôi nói tất cả phạm phu có hai cái khuynh hướng đi tìm chân lý một là nhìn vấn đề như nó là nó là sao thấy như vậy và hai là nhìn vấn đề như mình muốn mà đa phần phàm phu chúng ta thì chúng ta thích nhìn vấn đề như mình muốn hơn là mình nhìn nó như nó là à, vì có nhiều cái bài pháp có nhiều vấn đề giáo lý mà nó đi ngược lại cái cái cái suy nghĩ của mình cái sở thích của mình cái trình độ của mình <coughs> kiến thức của mình nó đi ngược lại cái khả năng liên tưởng hình dung tưởng tượng của mình thế là mình chống mình chống thì hôm này rất là phổ biến ở phòng phu chúng ta à, tức là dựa vào cái biết nào đó của mình đó, mình lấy nó làm nền tảng à, làm thước đo Hay ai mà nói cái gì mình nó khác cái thước đo mình nên là mình chống mà lẽ ra đó người bình tĩnh đó, người sáng suốt đó, là phải suy nghĩ lại tại sao người ta nói như vậy còn đằng này là mình cứ lấy nó mình đo mình lấy cái điều người ta nói mình đo à, mình đo mình đo nó có đúng cái điều mình biết đúng cái điều mình nghĩ đúng cái điều mình thích mình muốn nghe hay không ờ, à, mình nếu mình đo vô mình thấy nó không, không có dính nó ăn khớp rồi coi như là mình chống ừ cho nên nó cuộc lưu hội có mấy cái rất là đáng sợ đó là uh, một đó là cái khuynh cái hướng cái khuynh hướng bất thiện nó mạnh lắm mạnh hơn cái thiện thứ hai nữa là cái người người xấu nhiều hơn người lành yeah. Dạ. thứ ba nữa là cái cơ hội mà mà mình được gọi là tiếp nhận cái lời hướng dẫn mà đúng đắn rất là khó và cái thứ tư ba cái đầu dẫn đến thứ tư đó là cái cuộc tái sinh là bất trắc có nghĩa là mình biết mình tắt thở rồi mình đi về đâu thì chuyện đó rất là mơ hồ nha yeah à, đó là chuyện nhất chuyện thứ hai cái điều kiện để tu học là gì gồm có bốn đó là sinh ra ở trong một cái nơi chốn mà nó thích hợp nó thuận tiện để mình trao dồi để sống tâm linh ừ, cái này rất là quan trọng đừng có tưởng đừng có tưởng là ở ừ, đâu cũng được miễn là tôi có lòng sai sai có gì thấy mình út không cái người mà có lòng cầu Phật pháp cũng có đó chứ nhưng mà muốn bên úc mà muốn gặp chữ tăng á, thì các vị phải ở đâu các vị ở sydney hay là ở brisbane hay là ở uh, uh, Perth hay là ở queensland ở, ở, dạ, ở khác nhau tôi tin chắc bọn là các vị về new zealand dạ. thì bên úc thôi đó còn bên việt nam ấy, thì các vị biết rồi không các vị việt nam các vị ở tây ninh ấy, thì các vị nghĩ sao các vị ở tây ninh ấy, thì các vị có gặp được chữ tăng không nghĩ hơi khó các vị ở bình phước cũng hơi khó còn các vị ở sóc trăng bạc liêu thì các vị chỉ có gặp chư tăng khmer thôi các vị có nghe được tiếng khmer không? và các vị để ý chư tăng khmer thường với pháp các vị nói cái đề tài gì uhm, đồng ý là một nguồn một góc ra hết đều là phật giáo theravada hết đúng nhưng mà tôi dám bảo đảm là cái phật pháp mà mình được học ở mỗi nơi mỗi khác ví dụ như chư tăng miền trung miền trung gồm có huế hội an đà nẵng có chư tăng hay không đó là tôi tin chắc rằng cái điều kiện để mình học giáo lý ở ba nơi nó không giống nhau tôi thề đọc và nó là không thể là giống nhau thứ hai mình ở Huế ờ, là khác rồi mình ra tới Thanh Hóa Quảng Bình Quảng Trị rồi tới Vinh à, rồi mình thấy khác ờ, rồi ra tới về Hà Nội rồi ra nữa là Hà Giang rồi Cao Bằng Lạng Sơn lại khác nữa nha ừ, cho nên đừng có nói là tôi là người Việt Nam tôi là đạo Phật ở đâu cũng vậy sai sai ngay trong miền tây nam bộ là mà các vị ở vĩnh long nó khác ở trà vinh mà ở trà vinh thì nó khác ở bạc trăng bạc, liêu sóc trăng cà mau nhớ nha ừ. cho nên cái chuyện đầu tiên ấy, cái cơ hội để mà tu tập đầu tiên ấy, là cái trú xứ ừ, trú xứ và trong kinh nói chư phật ra đời là các ngài cũng ở có nơi có chốn chứ mặc dù cái khả năng mà di chuyển cái chư phật thì không không giới hạn đúng nhưng mà trong kinh có, có cái chữ gọi là mắt thành tâm đề xá tức là cái cái cái cái cái cái, cái trung tâm văn minh ấy. Ừ. ừ, cái chỗ mà hàng tứ chúng dễ dàng lui tới chứ còn mình ở cái chỗ mà mà mà mà, mà xa xôi khuất nẻo là tứ chúng khó khăn lui tới rồi thì cũng mệt đúng không ừ. cho nên cái trú xứ mà các vị cũng thấy ở ở trên thế giới hiện giờ mang tiếng là mấy trăm quốc gia chứ thật ra cái trình độ đại học ở các cái, cái, quốc gia khác nhau ví dụ như mình thấy có những đại học lớn trên thế giới nó thường tập trung ở đâu nhưng Nhật Bản đó là cũng chỉ có tới ba hoặc bốn thôi nhưng mà giàu như vậy dối như vậy mà chỉ có ba hoặc bốn cái đại học mà đẳng cấp quốc tế thôi à, còn Trung Quốc thì mình thấy chỉ có hai cái nổi tiếng là, là Phúc Đáng ở uh, Shanghai rồi một cái là Thanh Hoa ở Beijing à, còn ngoài ra thì các vị muốn kể thêm thì tùy mà nghe tôi biết hai cái là hai cái đỉnh của Trung Quốc rồi một cái là Đại học Hồng Kông rồi một cái Đại học Singapore một cái một thôi à, còn đa phần nó tập trung ở ở ở ở Âu Mỹ mà Âu Mỹ nó trắng ra Âu đây là Tây Âu nha như Thụy Sĩ có cái ETH và Zurich Pháp có cái Sorbonne rồi Đức thì nó có cái hai Heidelberg hoặc là ở München ở Bonn nó có một có mấy cái học đạo học Bonn có đọc nói tiếng à, Anh thì có Cambridge Oxford rồi Mỹ thì nhiều Mỹ thì mình có Yale rồi Stanford rồi Harvard rồi UW là Rice là Đức à, thì mình thấy là muốn An Ngọc tới nơi tới chốn thì mình phải nói đó mình phải ở đâu à, và ở đâu ừ, cho nên cái chỗ ở rất là quan trọng rồi tiếp theo là là trước hết là mình ở đâu thứ hai là mình thường tiếp xúc với ai ừ, tiếp xúc với ai mình cũng ở cái chỗ văn minh đó nhưng mà, mà cái vùng của mình cái khu vực cái địa phương của mình nó không có điều kiện để mà trao dồi ừ. bởi vì sao là bởi vì ở đó không có thầy bạn về tâm linh ở đó có mấy giáo sư đại học có có những người thương gia doanh nhân có có những chính khách ờ, có những thụy sĩ dân biểu thượng sĩ nghị sĩ dân biểu có nhưng mà ở đó mình để trao dồi tâm linh có cho nên để trao dồi đời sống tâm linh nó phải đòi hỏi rất là nhiều điều kiện trong kinh nói một là Pateru đi sát là trú xứ và thích học cái trú xứ nó dễ dàng để mình trao dồi đời sống tâm linh thứ hai gọi là sắp có nghĩa là điều kiện để mình tiếp xúc với mấy người mà họ có thành tựu đời sống tâm linh và cái thứ ba là là, là, là, là thomas đó là có điều có điều kiện để mà lắng nghe đó mình ở gần người giỏi nhưng mình không có điều kiện lắng nghe tôi ví dụ như các vị biết hôm nay nhưng mà các vị đi về bệnh ờ, bệnh uh, ờ, Myanmar ngày Pao bây giờ ngài nói chuyện đâu có nổi nữa quý vị quý vị biết mà ở đây ở đây ai mà mà mà có tiếp xúc với um, miếng điện nhiều không biết lúc này bị có biết không chứ ngày ngày Pao sẽ đo bây giờ yếu lắm rồi cái chuyện mà các vị mà gặp ngài để mà hỏi này hỏi kia thì tôi tôi nghĩ là zero ngài không nói không nổi nữa đâu nhiều lắm là trình pháp thì ngài cũng để cho mấy vị mà assistant thôi chứ còn ngài nói không nổi nữa ừ. ngày đi còn không nổi mà đi phải có phải có người ừ, kè người dắt ừ, diều tùm lum hết à mệt lắm không rồi ngài sitagu sitagu xe đo thì ngài là một nhân vật mà phải nói là gọi là con sư tử đó con sư tử của tăng già miến điện một ông vua không nghe ngày vừa giỏi vừa nổi tiếng mà ngài cực kỳ bận rộn rồi ngày năm năm a la thứ văn sai ngài là hiệu trưởng của cái trường mà mà mà, mà đại học truyền giáo ở ở chân gôn ngày cũng đi đi về về memio nhưng mà sao ta cái vị diễn nghe nói ngày là ngài là giảng sư toàn quốc thường xuyên thuyết pháp ở trên ờ, TV ngài là là cái vị mà coi như là nắm hai cái trường đại học Phật giáo cùng một lúc hợp thành giáo hội rồi chưa kể trước đây ngày còn thỉnh thoảng còn đi nước ngoài nữa thì hỏi chứ cái cơ hội đâu để mà ngày gặp mình không cho nên cuối cùng thì cái cơ hội nghe pháp đó là cái thứ ba phải dễ được ở trú xứ thích hợp được gặp cái, cái, cái minh sư thiện hữu nhưng mà có cái thứ ba là mình có chịu lắng nghe hay không và người ta có điều kiện nói với mình nghe không đó là chuyện không vậy cái, cái cuối cùng là phải thực tập phải có hành trì à, tham manu tham phải có cơ hội hành phải có hành trì phải có thực tập ừ thì đây là bốn cái điều kiện cái chuyện mà các vị thực tập hành trì mà có đến nơi đến chốn hay không là chuyện trong chúng các bạn mà tôi chỉ có nói một chuyện là có thực tập hay không có lòng hành trì hay không đó là chuyện khác ừ. thì như vậy chỉ bàn về chữ tâm địa thôi thì tôi đã phải đem ra một số vấn đề cho bà còn thấy ừ. tức là tùy thuộc vào ừ, tùy thuộc vào những cái điều kiện đó trong dòng sanh tử đứng hồi mà khi mà sinh ra chúng ta có điều kiện ừ, để mà tu tập hay không trong kinh nói chắc chắn ở đây ai có đọc kinh tạng thì biết rõ tôi đang nói kinh nào trong bài giảng này chúng ta có thể nói phải phải trong bài giảng một giờ đồng hồ này chúng ta có tới cả chục bài kinh để nói như khi nãy chúng ta có được hai bài kinh đó là một bài kinh để Phật ngày dạy là cái nội tâm của mình đó, nếu mà khéo tu tập đó, thì nó giống như một cái tòa lâu đài vậy đó. rồi cũng trong kinh pháp cứu Đức Phật ngày dạy một nội tâm mà không có tu tập nó giống như cái cái ngôi nhà cái cái mái nhà mà không có được lọt kỹ mưa nó dột nè ừ, tùy mình thôi tùy mình thôi rồi bữa nay mà tôi trích dẫn một số bài kinh bị nghe thấy khiếp khiếp ở chỗ là chỉ cái chữ tâm địa mình vẫn dùng rất là nhiều hình ảnh tùy thuộc vào ừ, cái chuyện mà mình có tu tập hay không mà cái nội tâm của mình nó, nó như thế nào ừ, nói theo trong kinh Phật nó có một thứ gọi là tâm thức lâu đài nó có một cái tâm thức nhà dột nó có một thứ tâm thức hoang mạc thế nào là tâm thức nhà dột tâm thức nhà dột tức là một cái tâm thức mà uh, dễ dàng bị tấn công bởi sáu trần à, tức là khi mình mình thấy mình nghe cái mình không vừa ý thì mình nổi sùng lên còn khi mình gặp cái gì nó ngọt ngào hấp dẫn thì mình đắm đuối đê mê trong đó ừ, cái thứ nội tâm mình dễ dàng bị tấn công bởi sáu trần đó là cái thứ nội tâm do được ví dụ như là cái mái nhà vụn lợp ừ, mái nhà mà dễ bị dột ừ, mái nhà lủng mái nhà thưa ừ. đơn bản bản bản bản tiếng hán của nhật bản tiếng hán của tàu hoặc của nhật do ông thường bàn đại định dịch ốc lậu ốc lậu nghĩa là cái nhà cái nhà mà bị dột ấy. cái tâm là như ốc lậu ấy. có nghĩa là là, là, là là, là cái tâm mà như cái nhà bị bị dột tâm mà không có cái khả năng gọi là phòng ngự ừ, phòng ngự ừ. còn cái tâm mà giống như lâu đài đấy nghĩa là cái tâm mà của cái người mà ừ, gọi là tiêu dao ờ, thoát ngoại phương ngoài ừ, ở trên ừ, nhìn xuống ở ngoài nhìn vào thiên hạ lòng ở ngoài muôn cõi thân có thể ở phố chợ thân có thể còn còn là kề cận ừ, gần gũi với dân gian nhưng mà tâm là ở cõi ngoài rồi ừ, thì đó được gọi là tâm như lâu đài Đấy. còn có một trường hợp nữa ừ, tâm giống như một phế tích ở đây chắc các vị trong rừng này ngạc nhiên biết cái kinh nào ta kinh nào mà xài chữ phế tích nghe là quá à là quá đó là trung bộ kinh bài số 16 à, bài số 16 bài kinh gọi là tâm hoang vu thì à, ngày Minh Châu ngày căn cứ vào bản Hán tại ngài chỉ là tâm hoang vu nhưng mà ở trong chú giải mình á, thì cái chữ chê tô khí lát chữ khí lát đâu đó giải thích là sao à, khí lát này nghĩa là cái châu vào đó cái châu vào đó hoặc là Hanukkah có nghĩa là à, lõm chõm gồ ghề mà nó cũng có nghĩa là hoang phế bụi bặm nè cho nên mình mình gặp chung là vậy là phế tích ừ, phế tích cái tâm là như một phế tích vậy à, một phế tích một cái ờ, phế tích một cái rune site một phế tích ừ. phế tích các vị biết mà có nghĩa là nó không được chăm sóc và cũng rất là khó để mà tiếp cận ở đây ai là người ờ, Quảng Nam ừ, chắc biết cái, cái trung tâm uh, di chỉ Đồng Dương à, Đồng Dương đồng dương ở ờ, mỹ ờ, sơn dạ. cái chỗ đó nó là sau rất là nhiều năm dạ, được các ờ, bộ phận dạ, chính phủ và quốc tế can thiệp khai quật các cái di tích cổ trăm ba đó vậy đó mà đường vào rất là khó khăn chúng tôi có từng tới đó một lần từng tới đó một lần đường vào xa xôi lắm mà vào đường đi rất là khó khăn Ừ, cây cối rậm rạp rồi đất đá gạch lõm chõm gồ ghề mình theo dân địa phương của nó trong đó rắn cực kỳ nhiều luôn bây giờ chắc lẽ là nhiều khách du lịch đến thì nó bớt rồi trong đó rắn rắn lớn rắn hổ rắn lớn nhiều lắm ừ, phế tích mà ừ, thì thế nào là một một nội tâm như phế tích thưa quý vị một nội tâm như phế tích là một nội tâm mà không có được chăm sóc về tính về tấn về niệm về định về tuệ một cái nội tâm mà hoang mang nghi hoặc ừ, về Đức Phật về bậc đạo sư của mình ừ, không biết là Phật có đúng là ngài có giác ngộ về của trí tuệ có lòng đại bi đại lực đại từ đại dũng như là trong kinh mộ tại không lòng hoang mang về đạo sư lòng hoang mang về giáo pháp về công dụng về ý nghĩa của giáo pháp mà khi mà mình hoang mang nghi hoặc về Đức Phật về giáo pháp thì đương nhiên là dẫn tới cái khổ cái thứ ba đó là hoang mang nghi hoặc về về tăng bảo ừ. mình thấy nguyên một cái nhóm người ờ, xuất gia ừ, ăn mặc giống mình thì người ta xì sập nó gọi là sư là thầy nhưng mà không biết về ông này thì có phải là, là đại diện cho Phật cho pháp hay không ừ. đó, rồi họ không có hiểu cái chữ tăng bảo thật sự nghĩa là gì tăng bảo thật sự có nghĩa là cái người mà có pháp trong lòng cái người mà trên đó thì xem Phật là thầy mà mà mà thứ hai nữa là, là có pháp trong lòng thì cái người đó được gọi là tăng giàu cho có tóc giàu có gia đình thì vẫn được gọi là tăng dạ, tôi biết trong râm thế nào cũng có người nổi điên lên với định nghĩa này nhưng mà tôi xin nói rõ nếu các vị là phật tử nam tông các vị đọc dùm tôi cái bài Supatipano dùm tôi bài lễ Phật là Itibiso bài thứ hai là bài lễ pháp là Swakato thứ ba là, là bà là bà lễ tăng á, là Supatipano thì trong đó có nói đệ tử thế tôn gồm bốn đôi tám vĩ tức là bốn đạo bốn quả chứ trong đó không hề nói cái chuyện mà tăng tục cạo đầu là có tóc trong đó không có nói yeah tôi kỹ có phải không à, trong đó à, hoặc là nói gọn hơn là đệ tử thế tôn gồm có phàm tăng và thánh tăng đó là do đời sau nói chứ còn trong kinh đức phật kể đó ngài chỉ kể có thánh thôi cái đề đệ tử của ngài đó là chỉ có thánh à, vì sao vì phàm nó sau khi mà khi mà nghe lúc còn sống mà chỉ cần mà bị một cái bệnh hoạn mất trí đó, thì lúc đó trong lòng họ Phật pháp là zero không rồi bây giờ họ lăn đùng ra họ chết thì Phật pháp cũng là kết thúc chỉ có thánh thôi rồi khi đã chứng thánh rồi thì từ đó cho đến lúc niết bàn thì tam bảo luôn thường trụ trong lòng của họ nha cho nên họ mới được gọi là tăng bảo tăng bảo theo cái nghĩa mà, là, chuyên môn đó là bốn đôi tám vị nha bốn đôi là bốn đôi là đạo quả bốn sơ đạo nhị đạo tam đạo ừ, nhị đạo, nhị đạo sơ đạo nhị sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả tứ đạo tứ quả đó là bốn đôi còn tám vị tức nghĩa là tính là bốn đôi tính rời ra sơ đạo là một sơ quả là hai nhị đạo là một nhị quả là hai tổng cộng là tám bốn đôi tám vị tứ sông bát bối không ừ thì một người mà không có cái niềm tin nơi Phật thì không có niềm tin nơi pháp thì tự nhiên hoang mang nghi hoặc trong tăng rồi tiếp theo là hoang mang nghi hoặc ở trong cái tam học ở trong cái đường lối hành trì nó có đúng hay không và cái thứ ba nữa cái thứ thứ năm á à, Phật pháp tăng rồi cái nghi hoặc về tam học và cái cuối cùng đó là à, bất mãn với thầy bạn ừ, bất mãn với thầy bạn ừ, có nghĩa là ừ, mình tu thì Phật là niết bàn rồi chỉ còn lại còn có kinh điển và tăng ni phật tử mà mình chống đối người này mình bất mãn người kia nghe cuối cùng thì mình còn tu của mình mình mình tu nổi hay không à, ừ. à, các vị có bao giờ được cái dịp mà nhìn thấy hình ảnh ờ, mà các vị tôn túc Thái Lan tôn túc của biến Điện tôn túc của Tích Lan mà gặp nhau các vị thấy hoan hỷ lắm người ta đã là, là tăng thống rồi người ta là hiệu trưởng là viện trưởng người ta là thiền sư nổi tiếng toàn cầu toàn quốc rồi vậy chứ dầu ở trên thiền viện học viện trên núi cao hay là trên phố lớn khi mà gặp nhau các vị một lòng thương kính nhìn các vị tôn túc đảnh lễ nhau mình thích lắm và hôm tôi có post lên trên cái facebook của tôi hình ảnh tại trong đó tôi không có ghi không có ghi cái phần bên dưới là ai đảnh lễ ai vì biết bị khiếp ngài Sitagu đó ừ, nhà Nisara nhà nhà Nisara Siro ngài là ông vua ông là một vị sư nhưng mà vua không nghe tức là ngài là hoạt động xã hội hoạt động tôn giáo rồi trường lớp tăng ni bệnh viện ngài làm việc kinh khủng lắm mà ngày gặp ngày thiền sư si pa ao ngày quỳ sập xuống là đảnh lễ nó đẹp lắm đẹp lắm nghe đẹp lắm quỳ sập xuống đảnh lễ ừ. hoặc là như ngày tăng thống ngày cú u kumara u kumara siro là ngày là tăng thống ngày là doctor đó ngày là tiến sĩ mà đồng thời nghĩa là tăng thống của phật giáo biến điện bây giờ đó. mà khi mà ngày gặp một cái vị lớn hơn dù không chức vụ gì ngày vẫn quỳ ngày lại đẹp lắm à, rồi ngày à, à, ờ, Mingun ngài Mahasi khi về gặp các vị tôn túc trưởng lão các vị nó quỳ sập xuống mà mình thấy ở đó giờ mình thấy toàn người ta lạy ngài Mahasi thôi bây giờ mình thấy ngài Mahasi ngài lạy vị khác đã lắm vì sao vì trong đời tu trên đầu mình ấy, có Phật có pháp trên đầu mình ấy có các bậc cha bậc thầy của tăng chúng trên đầu của mình nó còn có các vị siêu huynh đại siêu huynh siêu thúc siêu bá à, chứ còn một đời tu mà bất mãn tùm lum hết thì tu với ai à, cho nên cái người à, mà không có niềm tin à, gọi là dao động cái niềm tin nơi Phật nơi pháp nơi tăng nơi đường lối hành trì của tam học và à, bất mãn thầy bạn thì cái đó được gọi là người sống với một cái nội tâm phế tích ừ, phế tích một nội tâm không được chăm sóc và không còn giá trị nữa ừ. như vậy thì mình thấy cái chữ tâm địa hay lắm mình sống như thế nào mà mình có một nội tâm như là phế tích mình sống như thế nào mà có một nội tâm như là một mái nhà dột mình sống như thế nào mà có một nội tâm như là một lâu đài ừ, và chưa hết không còn nữa trong kinh nói ngày sẽ là phát ngày mình khéo mình không khéo tu cái tâm mình giống như một cục sắt vậy đó. ở đây chắc bà con biết cục sắt cái cục vàng ấy, mình càng đánh bóng nó càng sáng cục ngọc mình càng đánh nó càng sáng còn cái cục sắt thì sao càng đánh nó càng mòn nó sáng thì nó sáng tạm thôi nó sáng tạm thôi à, nhưng mà à, càng đánh chỉ đầu tiên là càng đánh thì càng mòn đúng cái đó cái kim loại nào mình đánh cũng mòn nhưng mà cái sắc nó hơi một đặc biệt à, càng đánh thì càng mòn mà hãy một ngày thôi à, một ngày từ 24 36 48 tiếng mà không có đụng tới nó là bắt đầu nó, nó, nó, nó reset tâm phạm mình nó luôn luôn chờ đợi cơ hội để nó reset ừ. rồi có người tâm hỏi nhân viên ngọc cái Phật này so sánh tâm của vị mà tu tập đàng hoàng giống như một viên ngọc một viên lưu ly vậy đó dù dồi mài đánh bóng càng lúc càng sáng này ừ, giá trị ừ, ờ, có ý nghĩa trong cuộc đời còn không thì mình chỉ là một cuộc sắt thôi ừ, cho nên càng tu cái tâm mình giống cuộc sắt là tu giống như tâm giống như viên ngọc đó. rồi chưa hết nó có một thứ tâm thức gọi là tâm thức hoang mạc gọi là đức cái canh ta đấy à, ờ, một cái thứ tâm thức ờ, rừng thẳm ừ, có cái thứ tâm thức nãy tâm thức lâu đài tâm thức nhà dột tâm thức trong ngọc tâm thức uh, uh, sắc rỉ rồi bây giờ nó lên có một thứ tâm thức hoang mạc và tâm thức rừng thẳm thì có hoang mạc và rừng thẳm là sao ừ. canh ta rá là sa mạc mà cũng nghĩa là hoang mạc còn cái Gahanat nó có nghĩa là rộng rạp hay là rừng thẳm ừ rừng hoa rừng già rừng nguyên sinh uh. Đức Phật dạy rằng trên đời này chúng sanh thì nhiều vô số và cái môi trường sống thì cực kỳ phức tạp cho nên ngài dạy rằng cho đến bao giờ mà còn là phàm phu chưa có trừ được thân kiến thân kiến là chấp ngã đó trong thân và tâm này thì chúng sanh ờ, phàm phu luôn luôn bị vướng kẹt vào các thứ tà kiến mình gom gọn là thường kiến và đoạn kiến thường kiến gồm có ba có nghĩa là chấp rằng có một cái tôi có một cái linh hồn uhm, có một cái tôi một linh hồn ừ, mà Nguyễn Văn A Trần Văn B gì đó đời đời kiếp kiếp bỏ xác này nó đi qua một cái xác khác giống như chim bỏ lòng mà bay qua xứ khác vậy đó uhm. hãy đem con sáu sẵn xong để cho con sáu bắt công bay về uhm. có nghĩa là chết rồi thì phải cho nó đi qua cái lòng khác vậy thôi <laughs> đại khái như vậy tên là có một cái tôi có một cái bản ngã thường trụ thường hàng vĩnh cửu ừ thì đó gọi là cái, cái thường kiến một cái thường kiến hai là tin vào cái sự hiện hữu của một cái đấng chí tôn ừ, cao vời ừ, thượng đế nào đó à, quyết định an bài mọi sự tin thứ nhất là cái thường kiến có ba một là tin vào một cái tôi thường hằng bất biến thứ hai là tin vào một cái đấng chí tôn đời đời bất tử và có cái quyền năng an bài sắp xếp mọi sự ở đời và cái thứ ba là tinh có một cái cảnh giới ừ. Ừ, đời đời bất tử ừ. cực lạc thiên đàng giàu của chúa hay của hồi không thì cái đó được gọi là thường kiến ba thường kiến có ba không rồi đoạn kiến đoạn kiến nó cũng có ba một là vô hữu kiến ờ, là, là cho rằng nó là ờ, vô hành kiến đó thì nói vô hành trước vô hành kiến là cho rằng không thiện ác gì hết Ờ, thích thì làm cái gì vui thì làm giờ trên đời không có thì nghe thứ hai gọi là vô nhân kiến ừ, có nghĩa là không có tin vào cái nguyên tắc nhân duyên ừ, mọi đúng ra mình phải hiểu mọi thứ ở đời là do duyên mà có và cả có rồi phải mất đi và đằng này mình mình mình, nghĩ là mọi thứ ngẫu nhiên mà có vậy thôi là vô nhân kiến và cái thứ ba nó gọi là vô hữu ông này mới đặc biệt vô hữu kiến có nghĩa là phủ nhận triệt để và toàn bộ toàn tập tất cả những gì mà bản thân mình không thấy được không hiểu được không chứng minh được thì bèn cho rằng cái đó không có đây là một cái, một cái thái độ rất là ảo tôi đã nói rất là nhiều lần có nhiều người tự cho mình là người thời đại người văn minh tôi hả tôi là ma quỷ tôi không có tin ba cái vụ mà tâm linh và vớ vẫn mê tín rẻ tiền cái thứ đừng tin đàn bà đó tôi không có màng tôi là tin cái gì phải chứng minh được nghe thì nó sang nhưng mà ngồi ngẫm ngẫm lại nó rất là phản khoa học là vì sao anh muốn tin cái gì thì anh phải cần đến bằng chứng đúng nhưng mà anh muốn bác cái gì thì anh cũng không phải có bằng chứng còn đằng này á, là những người mà mà tôi vừa nói đó họ có khuynh hướng là họ bác cái gì mà bản thân họ cái trình độ họ nó không cho phép họ không thấy được họ bèn bác ví dụ những đề ma quỷ những đề khuất mặt khuất mặt tôi không phải rao giảng để bắt mọi người phải mê tín dị đoan nhưng mà tôi chỉ xin quý vị cẩn trọng dùm một tí muốn tin thì phải có bằng chứng đúng nhưng mà muốn bác thì cũng phải có bằng chứng không chứ còn mà, mà mình mình đem bài kiến thức ờ, cấp 3 cấp 2 và kể cả vài năm đại học mà mình học cũng chuyên ngành mình học về bên siêu phạm mình học về, về văn chương mình học về vật lý mình học bên điện học về bên nông lâm học về bên kinh tế học về bên ngoại giao học về bên ngoại ngữ Ừ, rồi mình lấy một cái mới kiến thức của mấy năm đó rồi để mình để mình đánh giá mình nhận xét toàn bộ vũ trụ thì tôi e rằng hình như nó có hơi hơi ẩu không hơi ẩu không? cho nên ừ, cái vô hữu kiến là phủ nhận triệt để những gì mà mình không thấy không hiểu và không chứng minh được ừ, rất là nguy hiểm thì đó là cái đoạn kiến à, cho nên thứ nhất là bằng những cái gì mình không chứng minh được kiếp trước kiếp sau thiên đường địa ngục siêu đọa phàm thánh dẹp yeah mấy đó không có vì cái đó tôi chứng minh được tôi không có thấy được tôi không hiểu được dẹp cái đó không có nhớ nha thì đây là ba cái thứ đoạn kiến à, như vậy thì thường có ba mà đoạn có ba ừ, và được chia ra ừ, chi ly thì có 62 nhưng mà nói cho dễ nhớ thì mỗi thường có ba mà đoạn có ba là, là, là chắc ăn nhất À, thì ờ, là khi mà mình là còn là phàm phu mỗi một kiếp sống mình tạo ra rất là nhiều cái thiện nghiệp ác nghiệp đương nhiên phần lớn là ác nghiệp nghiệp bất thiện cho nên cái đời sau sinh ra nó mình phải sống trong những cái môi trường những điều kiện những hoàn cảnh những bối cảnh này mà rất dễ dàng để mình tiếp tục tà kiến không ví dụ như mình có trí tuệ mình có niềm tin mình có chánh kiến thì mình có thể sinh ra mình tiếp tục mình tái hợp trùng phùng tái ngộ tao ngộ với những bậc hiền trí những người có niềm tin ở chánh pháp nhưng mà nếu mà mình gọi là không có tin gì hết Ờ, sống là thoải mái xô bồ xa đà không uh, buông trôi gọi là buông trôi thả nổi không thì cái chuyện mà mình sinh trở lại đó mà mình phải bị bệnh hoạn đói nghèo tàn tật dốt nát không có điều kiện trao dồi thì khả năng rất lớn và cái vị biết rồi cái bối cảnh sống mà nó càng mù mịt chừng nào thì cái đầu nó càng tối theo chuyện đó mình phải tin cái chuyện đó các vị tưởng tượng nên mờ sáng là tôi đã phải cầm một cọc giấy số tôi đi rồi mờ sáng là tôi đã phải xuống ruộng tôi mò cua bắt ốc à, rồi tôi là mà chiều tối là đỏ đèn là tôi phải phấn son ra đường đứng không những đêm khuya gọi là mà mà ba bốn giờ sáng là tôi phải gánh gánh chè gánh cháo tôi ra chợ các bạn thử tưởng tượng đi những hoàn cảnh như vậy thì cái thời giờ đâu để mà tôi sống tâm linh rồi tâm tình nào để mà tôi sống tâm linh thời gian không có tâm tình cái điều kiện tâm lý không có thế là tôi chìm sâu gắm chặt vào trong cái bóng tối của nhận thức uhm. lúc đó bây giờ là gặp ai tin ấy trên đường đi bán dạo mình gặp một cái thằng đạo hồi đạo chúa đạo ấn đạo do thái đạo từ đạo ờ, ông tư bà tám nước sôi nước lạnh đạo khoai đạo chuối cái gì tôi cũng tin hết bởi vì thật sự tôi không có thời gian tôi không có thời gian thì tôi thấy đứa nào nói gần tôi nhất mà nó cứ rỉ rả lãi nhảy làm nhảm thì tôi tin nó Ờ, mà tôi thấy ông ông, ông, nhân mà tôi giảng vậy vẫn còn ngáp rồi tôi nghĩa là họ cho nên cái hạng thứ ba này đó được gọi là tâm thức rừng thẳm tâm thức rừng thẳm nhớ nha cái đây là tâm thức rừng thẳm rất là dễ sợ hồi nãy tôi nói rồi tâm thức lâu đài tâm thức nhà dột à, tâm thức phế tích à, bây giờ mình học qua cái tâm thức rừng thẳm có nghĩa là chỉ cần mà nó thiếu một chút điều kiện thôi là nó đi tuốt lút bây giờ tôi tôi cho các vị một gợi thôi ngay ở trong cái pháp hội này nè trong lớp học mình nè cái tâm thức của nó đã có thứ 8 muôn 4 ngàn tâm thức chỗ đó tâm thức nhà dột là sống không có phòng ngự tâm thức lâu đài là có những lúc mình nhìn lại cái cái con người cũ của mình mình thấy ớn mình nhìn là những người xung quanh không có tụ tập mình thấy ngán đó là tâm thức lâu đài ừ. rồi tâm thức ờ, phế tích là có những lúc mình hoang mang nghi hoặc không chọn giáo pháp một là không chịu học hai là không có điều kiện học ba cái hạng thứ ba nữa mới là mới là tan thương này. bạ đâu cũng học không chịu học không có điều kiện học hoặc là học không nổi là đã đành nữa nó có cái lỗi thứ ba là bả đâu cũng học thì phải nói rằng nói sơ qua thì mình chỉ lấy mắt mình nhìn thì đúng là người hiếu học đó bả đâu cũng học nhưng mà nếu mình nhìn kỹ lại thì cái việc tưởng tượng đi tôi học làm bánh tiêu tôi muốn làm bánh tiêu tôi muốn ờ, làm bánh xèo thì theo các vị tôi có đi nên đi học tùm lum không cái này phải cẩn thận nói nói ẩu nói vô tội vạ đó thì đúng học tùm lum tốt chứ học càng nhiều càng kinh nghiệm nhưng mình các vị tưởng tượng tôi không có nhiều thời gian tôi cần đi làm để tôi nuôi chồng nuôi con nuôi mẹ nuôi cha tôi mà tôi phải làm sao mà tôi có thời gian để mà tôi đi học tất cả mọi người trong thiên hạ thế là tôi phải có cái chọn lọc chọn lọc trong tám con nhỏ bạn còn có thể dạy tôi làm bánh tiêu tôi nên học cái nhỏ nào tốt bụng lành nghề mà không giấu nghề nó tốt bụng là nó không giấu nghề mà phải thêm nó lành nghề nữa ví dụ như vậy còn đằng này đó là không có chọn lọc gì hết ừ, không có chọn lọc gì hết cho nên đó là bả ai cũng học cuối cùng học với đứa mà nó ác ý nó cũng dạy không hết nghề hai dạy mình đi đến học với một đứa có thiện chí nhưng mà cái, nó không có lành nghề nó không có giỏi cuối cùng cái nghề bánh tiêu tôi phải dở ra phải bỏ nghe không? Phật pháp cũng vậy Phật pháp ngụy trang như vậy đó thì nó có một thứ tâm thức gọi là tâm thức hoang vu ừ, tâm thức hoang vu gọi là tâm thức ờ, ờ, rừng thẳm ừ, tâm thức hoang mạc có nghĩa là khi cái kiến thức của mình mà không có được trao dồi đó thì một là mình không biết gì hai là mình biết tập bảy, biết tập bảy, không cho nên là mình ờ, học xong cái tâm thức phế tích rồi ừ, tâm thức phế tích là tâm hoang vu của nhà Minh Châu đó nhà Minh, nhà Minh Châu gì là tâm hoang vu rồi cũng ở trong Trung Bộ bạn kinh chánh tri kiến Đức Phật này cho mình một cái thứ tâm thức nữa đó là tâm thức uh, à, rừng thẳm tiếng Bali kêu là uh, à, Gahana đích chí canta ta uh, đích chí Gahana đích chí canta à, canh đó tức là cái, cái, cái, cái, cái, sống bằng cái tâm thức hoang vu của tri kiến dễ ừ, rất là dễ sợ uh, bây giờ ừ, mình nói mình là Phật tử chứ còn hồi nãy tôi mới nói là đâu học đó cuối cùng cái thiền quán trong đầu mình thì của bà ao mớ mô cốc mớ sumin mớ upadita một mớ mahasi một mớ các vị nghĩ tôi chịu nổi không rồi bây giờ không qua học antidàm thì học tám thầy ừ, tôi không xin nói rõ chúng ta không có nên ờ, phê phán nhận định thầy nào hết nhưng mà tôi nhắc lại nữa cẩn thận bởi vì uh, um, um, lan man quá coi chừng bị nó, nó bị nó bị loạn uh -huh. uh, tất cả thầy bà dạy cho mình về thiền dạy cho mình về giáo lý nên nhớ hãy cẩn thận cái này ít nhiều họ đều gắn vào đó cái nhãn hiệu của họ họ áp đặt vào đó cái dấu ấn cá nhân của họ cho nên Phật pháp mình nên học với cái thái độ tham khảo thì tốt nhất cái đại kỷ là thờ thầy nha tôi nói thật nếu mà các vị khoái thờ quá có cái máu thờ đó thì thôi thờ tâm tạng thờ đức phật thờ ngài Sa Lợi Phật ngài Sa Phật là, là, là, là, là bộ bớt Savida còn thờ ngài Bố Thất Cụ sáng là bộ thạch tịnh đạo hoặc là thờ Đức Phật là thờ, thờ phần kinh điển còn lại ví dụ như vậy phải, nếu mà phải thích thờ đó cái đại kỵ là chọn một vị thầy chỉ vì vị đó có cách nói hợp với cái tạng phủ của mình ờ, với cái cái cái, cái cơ địa của mình rất là nguy hiểm ờ, sơ sẩy một chút thì mình sẽ lọt một cái loại cái dạng mình được Phật ngày mới vừa gọi đó, đó, đó, đó gọi là tâm thức rình thẳm tâm thức hoang vu tâm thức của người mình bị tà kiến là một chút thôi trên danh nghĩa thì mình vẫn là phật tử trên nhãn hiệu mình vẫn là phật tử là một hành giả tứ niệm xứ nhưng mà cẩn thận nha lọt vô tà kiến chỉ có một gem từ chánh kiến qua tà kiến chỉ có một gem thôi ai làm thợ mai nghe tôi nói một gem cho hiểu một gem này nhiêu không rồi cho nên nó có một cái thứ tâm thức gọi là tâm thứ thức lâu đài tâm thức phế tích tâm thức nhà dột tâm thức ngọc quý tâm thức sắc rỉ tâm thức rừng thẳm ừ, thì tùy thuộc vào mình và, và tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mỗi phút trôi qua chúng ta đang kính đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó ừ mình biết hay không biết biết hay không biết thì mình vẫn kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó mỗi phút trôi qua chúng ta đang kính đáo làm một cái tên thợ hồ cần mẫn tô hồ trát vữa để mà xây dựng cái chốn về mai này của mình mà chốn về đó có thể là một lâu đài có thể một là một ngôi nhà cấp 4 và có thể là một cái chuồng heo một cái chuồng ngựa một cái chuồng bò một cái chuồng trâu khó nói lắm nhưng mà mỗi phút trôi qua chính tay các vị đang tha về từng cọng rơm để làm tổ chim cho mình mai này chính từng phút trôi qua các vị đang âm thầm đào đất để mà chuẩn bị một cái hang cho mình sau này chính từng phút trôi qua các vị đang là lợp mái tranh cho cái chuồng bò chuồng heo của mình sau này chính từng phút trôi từng phút trôi qua chính bàn tay các vị đang là tô hồ chát vữa cho cái lâu đài của mình cho cái ngôi nhà cấp 4 của mình từng phút trôi qua dầu biết hay không cho nên ừ, cái này chúng ta theo kinh điển thì mỗi phút trôi qua chúng ta sống bằng cái thứ tâm thức nào chính cái cõi tâm thức ấy nó chính là chốn về mà nó cũng là hành trình nhớ nha nó là journey mà nó cũng là destination đều trên một chữ tâm như thôi nó là journey mà cũng là destination lối đi và chốn về cũng ngày nằm trên ngay cái tâm đó thôi nó có một cái thứ tâm thức là tâm thức đại dương trong kinh nói Đức Phật dạy trong tăng chi ba ngày nói này các chị kheo có ba thứ không bao giờ biết no đó là lửa cứ cung cấp nhiên liệu cho nó nó cháy không bao giờ biết đủ các vị không tin các vị thử đi ông ông ông ông ông ông, ông, ông nhân này, nhân này quay lưng lại đổ sang chậm nó cháy <laughs> nó cháy gọi là cứ có nhiên liệu là nó cháy lửa không bao giờ biết nó các vị biết sáng nay tôi đọc một cái tin cũng buồn đó là ở Cyprus Cyprus là một hồ một cái ờ, một quốc gia nhỏ ở bên cạnh Hy Lạp ừ, ở bên cạnh ờ, Israel nó hiện giờ nó đang ờ, trải qua một cơn đại hỏa hoạn mà gọi là cấp lịch sử có nghĩa là từ rất lâu từ rất lâu nay à, thì coi như là Saros chưa bao giờ trải qua một cái cơn lửa một cơn mà quả quẩn kinh dị như vậy tôi có một người quen ở đó ờ, rất là dễ thương mà bây giờ mà mũ mai là cái nhà của người này thì chúng nằm ở một cái vùng đồi trọc cho nên chắc nó cũng không có lây đâu nhưng mà, nhưng mà sáng nay mình biết là ý Israel và Hy Lạp trước mắt á, ý Israel và Hy Lạp là ba ba quốc gia này gọi là um, maybe hình như có Nga nữa đang đang đang lên kế hoạch ờ, gọi là, gọi là điều phối máy bay cứu hỏa để mà sang mà dập lửa trên đảo Cyprus các vị tưởng tượng mà, mà mà một cái đất nước mà bị quá quản mà mà phải nhiều nước ờ, nhiều nước ờ, nhiều nước tới giúp uh -huh. ừ. thì mình thấy um, lửa là nóng giờ nó no hết rồi cái thứ hai ngày nó rằng biển không giờ biết no là sao ta bây giờ có bao nhiêu nước từ muôn sông đổ về thì nước nó vẫn nước biển vẫn một mực đó cứ lúc thì nó lên nó lên tới mức đó nó ngừng rồi lúc rồi nó xuống xuống tới mức đó nó ngừng lâu lâu nó làm cái sóng thần cho vui ví dụ như do động đất hay cái gì đó thì nó động đất về khơi đó thì nó làm cái sóng thần cho vui nhưng mà động sóng thần đây không nghĩa là nước nó bị dư không phải mà do nó bị hụt nó bị hụt nó bị một cái chấn động ở ngoài khơi đó thì nó tạo ra sóng thần trong đất liền với việc thôi cho nên lửa không bao giờ biết no biển không bao giờ biết no và cái thứ ba là cái lòng tham của chúng sinh không bao giờ biết nó ừ. ờ, bây giờ nếu mà tôi tôi là người đang nói chuyện này nếu bây giờ mà tôi biết là tôi sống được 8 tỷ năm nữa tôi mới chết không thì ai cho cái gì tôi cũng thấy ít tôi nói thiệt nếu mà tôi biết chắc là tôi sống được 8 tỷ năm nữa không và sau khi chết rồi đó là coi như là tôi về trời rồi tôi sẽ gặp đức ờ, mà tôi sẽ được nghe ờ, kim thân đức phật thuyết pháp lúc năm ngàn năm hoặc là tôi sẽ gặp được đức phật di lạc tôi đắc quả tôi biết chắc là từ đây cho đến lúc tôi tôi chứng quả tôi có bị đọa nếu mà tôi biết chắc á không tôi biết chắc tôi không có sợ gì hết Ví dụ như vậy thì ai cho gì tôi cũng thấy đủ hết cũng cũng không đủ hết cả một trái đất này nếu mình tặng riêng cho tôi đó thì tôi nó cũng không đủ vì sao vì thì bên cạnh trái đất thì nó còn bao nhiêu thứ khác các vị có biết là trong những cái cái cái cái cái, cái ngôi sao lùng những ngôi sao lùng tức là những ngôi sao mà bây giờ nó không còn hoạt động được nữa nó đang chờ chờ bị bị, hư, hư, hư, hoại đó thì có nhiều cái ngôi sao cái cái, cái lỗi cái ruột của nó các vị biết không toàn là quý kim không toàn là vàng với platinum không và nó có những cái ngôi sao mà cái ruột của nó, nó là một khối kim cương mà cái đường kính của nó đường kính của cái khối kim cương đó, đó cái lõi kim cương là lên tới hàng ngàn km phải không cho nên là nếu mà mình biết mình sống lâu thì có bao nhiêu cho cũng đủ không ừ. rồi đó là nói về tài sản đó nha còn nói về là bao nhiêu thứ khác tiếng tâm quyền lực tình cảm bao nhiêu cũng không đủ cho nên ngài dạy rằng nó có một cái thứ tâm thức đại dương là như vậy ừ, tâm thức đại dương nó có hai ờ, đó là cái thứ tâm thức ờ, của cái người mà gọi là là, là, là tham nhiều cũng gọi là tâm thức đại dương mà người trí nhiều cũng là tâm thức đại dương à là vì sao là vì đại dương có thể dung chứa được bao nhiêu ừ, cái, cái, cái, cái, thứ động vật ừ, khoáng vật à, động vật khoáng vật và bao nhiêu nước trong đó thì một cái người trí tuệ như ngày sau là phật hoặc là như đức phật ừ, hoặc là sức nhớ như ngày an an thì những người đó được gọi là có tâm thức đại dương như vậy thì tâm thức đại dương nó có hai trường hợp Ờ, tích cực và tiêu cực tiêu cực ờ, đó là tâm thức của cái người mà nhiều lòng tham còn tâm thức tích cực ờ, đó là đức phật tâm thức của những người hiền thiện những người đại trí trong kinh nói trong một dấu chân con bò không thể nào mà có được một cái khối nước lớn như đại dương trong một cái đầu óc bình thường không thể nào có được một cái sức nhớ như là tôn giả anh này như là trí tuệ của tôn giả sao lại phật tức là tức là trong kinh nói cái đầu óc của người bình thường mình á phạm phu mình thì giống như cái dấu chân bò cái lượng nước mà nó thể chứa được khoảng chừng một cốc thôi một tách cà phê thôi ừ. hoặc nhiều hơn là khoảng chừng lít vậy thôi nhưng mà không thể nào nó chứa được một cái lượng nước lớn như đại dương không cho nên tâm thức đại dương nó gồm có hai là tâm thức của người đa tham đa dục nó cũng cũng gọi là tâm thức đại dương thứ hai là tâm thức của người nhiều trí tuệ nhiều pháp nhiều nhiều thiện pháp nhiều đức lành thì cũng là tâm thức đại dương không rồi, rồi tiếp theo à, chúng ta có ừ, tâm thức ừ, đồng bằng và tâm thức núi cao đồng bằng là sao tâm thức đồng bằng là thứ tâm thức ẩm ướt nó cũng có hai ừ, tâm thức đồng bằng nó có hai đó là cảm ẩm đây là là người nhiều từ tâm cũng gọi là cái cái, cái, cái tâm cái là nội tâm cái là thứ tâm thức ẩm ướt à, có thể gọi là dung chứa bao nhiêu cái mập sống trong đó nhưng mà tâm thức ẩm ướt này cũng có nghĩa là cái tâm thức của cái người mà gọi là tha mái nhiều có thể tham ái nhiều tài kiến nhiều có thể ừ, trong tâm thức đó nó sinh sôi ra biết là bao nhiêu thứ ừ, cỏ dại rồi gai góc rồi ừ, côn trùng rồi độc xà rồi tùm lum hết không à, cho nên là cái tâm thức ẩm ướt nó cũng có hai tâm thức tôi gọi là tâm thức đồng ruộng ấy tâm thức đồng ruộng các vị hiểu các vị sẽ hỏi tôi ờ, kinh nào kinh nào dạ à, trong tâm chi bộ kinh tăng, tăng chi của kinh đức và ngài giải rằng cái nghiệp của chúng sinh nó chính là một cánh đồng cái thức tái sinh à, nó chính là cái hạt giống và trên hết là tham ái nó chính là cái phù sa ừ, cái chất, chất phù sa cái chất màu mỡ ừ, mà nó nuôi dưỡng nó nuôi dưỡng nuôi nuôi dưỡng ờ, nuôi dưỡng cái cái cái cái cái mầm sống cái chủng tử trên cánh đồng đó Ừ, trong tăng chi bộ kinh nhé trong tăng tăng chi bộ kinh mà mà, mà trong cái tăng chi bộ kinh mà trong cái phẩm sáu pháp trong cái phần giảng về sáu pháp bộ ừ, kinh đó tôi nhớ bộ kinh gần ba vát ba vát là hữu ba vát xuất tác thì trong đó ngày cái dạy rất là rõ cho ngày anh an ngày đó là ngày, nghiệp tiền nghiệp đó là cánh đồng thức tái xâm nó là giống và tham mái nó chính là cái màu mỡ thì gom chung nó gọi là tâm thức đồng ruộng Ừ. và trong một cái tâm thức như vậy thì nó có thể nó sinh sôi nó sinh sôi sôi ra bao nhiêu ờ, bao nhiêu cái vấn đề của thế giới và ngược lại cái tâm thức mát mẻ đó thì nó cũng giống như tâm thức cái tâm thức đồng ruộng này cũng có thể hiểu theo nghĩa tích cực là tâm thức của cái người mà có từ tâm ừ, có thể bao dung muôn loài có thể bao dung muôn bao dung bao nhiêu thứ cái mầm sống ở trong đó ai mình cũng thương hết ừ, ai cũng thương hết giống như lòng của một người mẹ thương được một đứa con bác sĩ ừ, tổng thống thủ tướng nhưng mà lòng mẹ cũng thể thương cả đứa con tật nguyền mất trí tàn tật ừ, mẹ cũng thương đó phải vậy mới được đó là tâm thức đồng ruộng không tâm, tâm thức đồng ruộng ở nghĩa tích cực ừ, tức là ai mẹ cũng thương hết các vị về miền miền tây á, các vị đã thấy đồng ruộng nó là cái đất sống của biết bao nhiêu loài động vật trước hết nó ẩm ướt mà nó nuôi con người con người trồng lúa để sống và thứ hai nữa nó ẩm ướt ở đâu có nước ở đâu có cỏ thì ở đó có côn trùng thì ở đó có chuột bọ hãy có có có nước có cỏ thì có côn trùng mà hãy có côn trùng thì nó có chuột bọ mà hãy có chuột bọ thì nó có ếch nhái mà nó có ếch nhái thì nó có ừ, răng rít và con người mình nó cũng sống trên cái môi trường đó cho nên cái tâm thức đồng ruộng là hiểu theo nghĩa tiêu cực thì nó là cái thức tâm thức của người nhiều phiền não đặc biệt là người nhiều tâm ái nhưng mà tâm thức đồng ruộng hiểu theo nghĩa tích cực thì nó là tâm thức của người có nhiều từ tâm có thể dung chứa à, bao nhiêu cái mầm sống ở trong đó và tiếp theo là cái là tâm thức à, núi cao cái tâm thức núi cao tâm thức và tâm thức đá khô nó gồm gồm với hai một là cái người bất nhẫn à, cái người người tàn nhẫn bất nhân tàn nhẫn bất nhân ừ, không có cái ừ, khả năng bao dung tha thứ và yêu thương muôn loài thì mình gọi là, là tâm thức đá khô hay là tâm thức núi cao nhưng mà nó cũng có một trường hợp nữa tâm thức núi cao ở đây nó là chỉ cho cái người không có có tiếp tục tạo cái cơ hội để mà sinh sôi để mà phát triển những cái mầm móng và chủng tử à, lương hồi nữa trong kinh nói cuộc đời nó là một cái cái cuộc sinh tử này nó là một cái biển nó là một cái biển lớn ừ. nó là một cái biển lớn và từng chúng sinh là những chiếc thuyền trôi nổi trên đó Đức Phật dạy dạy cái cái cái vị thánh hữu học giống như một con thuyền nó cập bến rồi không còn tiếp tục dông rủi trên đại dương phong ba bão tố nữa ừ. còn vị a la hán thì giống như cái con thuyền mà nó được kéo lên cạn là ấp chờ mưa nắng xuống để mà mục rã không còn tiếp tục những cuộc đi dài ngày trên biển nữa không có tiếp tục những cuộc đi đó nữa thì cái tâm thức núi cao là như vậy đó tâm thức núi cao là không tiếp tục ờ, nuôi dưỡng những mầm sống các vị có thấy những cái chớp núi mà những chớp núi trọc chưa ừ, chỗ chúng tôi trên núi đó. luôn luôn mỗi ngày chúng tôi nhìn qua bên kia là mấy đỉnh núi không có cây chỉ có tuyết thôi tu tập đến một lúc nào đó chúng ta lòng chúng ta như một ngọn núi tuyết vậy không có gì để thích mà cũng không có gì để bất mãn chỉ có lạnh thôi ừ, chỉ có lạnh thôi chỉ có chán chứ không có thích cũng không có ghét cũng không có sợ không có đam mê không theo đuổi không có tống khứ không có chối từ không có trốn chạy ừ. mà mọi thứ tùy duyên lạnh ngắt nguội lạnh như vậy cho nên trong kinh có một cái câu đó là Phật giữ Phật tri thánh giữ thánh tri có nhiều chuyện mình thấy lạ lắm mình thấy Đức Phật và các vị thánh tăng có thần thông có nhiều cái chuyện lẽ ra các ngài dùng thần thông tích tắc cái là giải quyết được rồi mà tại sao vậy để cho mình cần như vậy à, mình bác đi rồi bị chúng chửi rồi bữa đói bữa no bữa nắng bữa mưa bữa sương bữa gió chi vậy rồi đất đá gai cỏ bùng sình rét mướt nóng bức chi vậy không khi mình là thánh rồi mình không thiết tha gì hết mình còn phàm mình còn đi tìm cái cái big quen còn tìm cái tiện lợi compatible uh, ờ, convenience cái gì nó thân thuộc nó thân quen với mình nhưng mà thánh thì không thánh không có convenience thánh không có quan tâm đến comfortable mà thánh là tùy duyên tùy duyên ừ. có nghĩa là đến giờ thì khất thực thì cái khất thực dân biết người nghèo biết dân sớm là dân sớm nghèo họ cần làm phước để đời sau sẽ họ khá hơn chỉ nghĩ vậy thôi chứ ngoài ra không có nghĩ ngợi nhiều còn vào vô mình thì không hoàng pháp thì phải hoàng kiểu nào cho nó sướng cái thằng của mình à, ba bốn chỗ mời mà mình cũng phải lựa chọn cái chỗ nào mà ừ, nên đi và chỗ nào không nên đi và cái lý do mà mình chọn lựa đó đấy, phần lớn không phải là vì lý do chánh pháp mà là lý do cảm xúc Ờ, cảm tính cá nhân thôi ờ, tôi nói quỳnh tẹt là như vậy tôi nói thôi người đó là tôi cho nó dễ không thì tôi nhận lời đến một nơi nào đó là tôi tính những cái lý do không hề có chánh pháp mà lý do rất là đời rất là cái hàng như đi tôi tránh đi xa tránh cực ở đó tôi biết có người thích tôi nhiều ở đó tôi có người quen ví dụ như vậy và ở đó tôi có chỗ ngoài cái giờ dạy ra tôi có chỗ đèo chỗ để tôi đi đâu đó chứ còn cái chỗ đó là một cái thị trấn sao xôi hẻo lắm chứ tôi cũng làm biến tới ví dụ như vậy nhưng mà thánh thì không các bậc thánh nhận lời hay là từ chối hoàn toàn vì lý do chánh pháp vì lý do trí tuệ chứ không phải là vì lý do cảm tính bản thân không thì cái tâm thức đó được gọi là tâm thức núi cao ở đó không còn chỗ để cho bất cứ một thứ cây cỏ gai gốc bông hoa gì mọc hết mà chỉ có tuyết chỉ có gió chỉ có sương thôi chỉ có sương trời chỉ có mây núi thôi ừ thì tôi ôn lại cái bài giảng trưa nay đó là cái chữ tâm địa các vị còn nghe không dạ chúng dạ, tôi nghe tự nhiên, dạ, còn nghe tự nhiên cái nó hiện rồi chữ tâm địa thì tùy thuộc vào nghe tùy thuộc vào cái điều kiện sanh tử của mỗi người mà mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút trôi qua chúng ta sống với một thức tâm thức nào tâm thức rừng thẳm tâm thức phế tích tâm thức đồng bằng tâm thức núi cao tâm thức hoang mạc tâm thức lâu đài hay là tâm thức ừ, ừ, ừ, nhà, nhà nát ừ. tiếng Việt Nam mình có chữ nhà nát rất là hay không thì, thì, thì tôi nhắc lại không cần đâu không cần phải đợi tới kiếp sau đâu như là người Tây Tạng họ còn thiết tha hơn mình đó họ nói là kiếp sau của bạn có thể là ngày mai nhưng mà tôi thì tôi lại theo trong A Di Đà tôi lại nói khác là ngay trong từng phút trôi qua chúng ta đã không ngừng sanh tử luân lưu trong các cảnh giới thông qua các cái gọi là trình độ tâm thức đang ở dưới ruộng chúng ta hoàn toàn có thể sống bằng tâm thức của núi cao đang sống giữa phố mà chúng ta hoàn toàn có thể sống bằng tâm thức của rừng thẳm chúng ta đang ở một cái xứ sở văn minh chúng ta hoàn toàn có thể sống bằng tâm thức của phế tích chúng ta đang ở dưới ruộng chúng ta hoàn toàn có thể sống bằng cái tâm thức hoang mạc đại dương không? tùy thuộc mình thôi và chính cái gọi tâm thức đó nếu đó là một thức tâm thức đại dương thì cái cuộc lương hồi sắp tới của mình là một chuyến hải trình trên biển nếu mà ờ, mình sống bằng tâm thức đồng bằng thì kiếp sống tiếp theo ừ, nó sẽ là đồng ruộng đó là sình lầy ừ, là mũi vắt à, là cá tôm nếu mà mình sống bằng cái tâm thức của núi cao thì sẽ có à, chim hạt sẽ có sương mù và mây trắng à, gió núi mưa rừng còn nếu mà chúng ta sống bằng tâm thức của rừng thẳm thì ở đó chỉ có bóng đêm chỉ có những đe dọa chỉ có cái chết rình rập lẫn khuất đâu đó không tùy thuộc mình thôi tâm thức đại dương tâm thức núi cao tâm thức rừng thẳm tâm thức đồng bằng Ờ, tâm thức phế tích tâm thức lâu đài tất cả đều là tâm thức hết và trưa nay tôi trích dẫn một loạt các bài kinh để các vị thấy cái chữ tâm địa trong giáo nghĩa nó rất là sâu tôi nhớ tôi từng nói ở đâu đó rằng là ờ, về từ ngữ thì đất nước lửa gió là vật chất tôi nhấn mạnh lần nữa nha à, đúng đất nước lửa gió là vật chất nhưng mà ừ, ừ, thông qua những gì chúng ta hiểu về kinh điển chúng ta thấy rõ ràng là tâm thức chúng sinh trong cái gọi là tâm địa đấy nó ừ, rõ ràng có những người cái tâm họ như, như đất vậy nặng nề ừ, nhưng mà cũng có người đất ở đây nó có nghĩa là sự chở che sự nâng đỡ ừ. còn nước à, nó có hai một là ẩm ướt mà hai nó cũng có nghĩa là mát dịu rửa là là tắm táp là rửa rái tắm gội à, nhớ nhà đất nó là nghĩa nó, nó mang nghĩa là nặng nề mà nó cũng nghĩa là chở che là nâng đỡ nước cũng có hai nghĩa tích cực và tiêu cực nó là ẩm ướt là, là bầy hay mà nó cũng có nghĩa là mát mẻ là gột rửa là tẩy gội lửa cũng vậy lửa là nóng bức là thiêu đốt là hoang tàn nhưng mà lửa nghĩa là sưởi ấm và sôi sáng và gió cũng vậy gió cũng có nhiều nghĩa nó là sự xê dịch sự di chuyển là áp suất là sự tống đẩy nghe mà gió nó cũng nghĩa là là cái sự mát mẻ cái sự ờ, là tẩy uế đó nghĩa là sự tẩy uế cho nên Ờ, tùy thuộc vào mỗi người mà chúng ta có một cái tâm hồn như là đất như là nước như là lửa hay là gió ở khía cạnh nào tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào quý vị ok chúc các vị một ngày vui tôi đã đúng một tiếng đồng hồ rồi dạ rồi dạ. chúng con tri ân sư dạ. Đạo sư rồi xin dạ. Ờ, cảm ơn quý vị bye nha dạ dạ <laughs> chào anh hẹn tuần dạ. sau Ồ, hẹn gặp lại quý vị tuần sau à, xin cảm ơn quý vị dạ chào quý vị chào anh Kiên chào tất cả mọi người